Nam Diêm phù đời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu tỉnh thành phố Vũng à, Tàu Phường 12 đường Nguyễn Gia Thiều địa chỉ 7 à, trên 3 Kim gì tán à, chú hiền thai hương linh tánh danh đặng mai nguyệt Trượng Nam Phan Đình Phước Phan Đình Hòa Hiếu nữ Phan Thị Ngọc Thọ Phan Thị Ngọc Mai Con dâu Nguyễn Thị Ngọc Diễm Lê Thị Tiên Con rể Lê Thành Tĩnh Tên Ven Cốt Nội Tôn Phan Thanh Ngọc hầu. Phan Đại Phúc, Phan Đại Phú, Phan Thanh Ngọc Hiền, Phan Lê Hoàng Tiến, Phan Lê Bảo Ngọc, Ngoại Tôn Lê Ngọc Thảo Nguyên Lê Hoàng Thạch Thảo Lê Đức Anh, Hùng Phật Hình Tăng Thiết Cúng mà Khai Kinh Báo Hiếu Phụ Thân, Hương Linh à, Phật tử pháp danh Đức Thảo Cụ ông tánh danh Phan Đình Phương quan Sanh Giáp Thông Niên Hưởng Thọ bảy mươi chín tuổi giảng sanh ngày mười ba tháng sáu năm Tân Sửu lương thời mạng chung nguyện mười phương chư Phật quan gián đạo tràng thì từ chừng giám gia đình gia quyến đại tử khâu à, đầu toàn thể tăng chủ lễ phật tam y riêng mình nguyện đem mà lòng thành kính gửi theo đám mây hương phật phất các mười phương cúng dường nói tam báo thầy trọn đời giữ đạo theo tự tánh à, làm lành cùng pháp giới chúng sanh nguyện phật thì giá hộ tâm bồ đề kiên cố trí tu học dựng à, bền xa bể khổ nguồn mới chóng quay về bờ giác thứ nhất biển hơn bất tùng thiên giáng phi thuộc địa sanh lớn nghi dị phán chi tiên thầu nhi sùng tác ca la thế giới thầu nhi tác tới nhập nhi trần hơn phổ quân à, cũng dường thập phương thường trụ tam bảo sát hại dạng linh nhất thiết thiện thần đồng thị chứng giám toàn thể đại tứ cặp gia đình tạng chú khấu đầu hương nguyện Phật nga tánh không giống thường rộng lặng đạo cảm không thông thế nghĩ à bàn lơi đây châu dĩ đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngày Trước bảo tỏ thân con ánh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quý nhất tâm đánh lễ nam mô à, tận hư không biến pháp giới quá hiền dị lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo nhất tâm đánh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật long qua giáo chủ di lặc tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hành phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh xa ngồi thường phật bồ tát như tam đánh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng dương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát giờ Amen. Tạng Dương Bồ Tát Hôm nay toàn thể gia đình tăng quyến chúng con Quỳ trước Phật tiền phúng tụng Đại Thừa Báo Hiếu Chân tinh Nguyện Hương Linh của cha, của chồng chúng con Tên là Phan Đình hương Pháp danh Đức Thảo Sinh năm 1943 Giảng sanh ngày 13 tháng 6 năm Tân Sửu. Cụ ông hưởng thọ 79 tuổi. Cư trụ tại địa chỉ 7 trên 3, đường Nguyễn Gia Thiều, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày khai kinh Tam Thất Chi Từng ngày 20 tối nguyện hồng ân chư Phật nguyện chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng thì từ chúng giáo để đưa tiện hương linh của phụ thông chúng con về miền lạc cảnh nguyện hồng ân tam bảo nguyện chư Phật mười phương tiếp dẫn hương linh được giảng sanh giờ đây xin đức từ phụ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 nghe kinh siêu sanh tịnh độ toàn cho mọi người thoát tội ách nguyện viên càng phải chia tiêu tê thái thái thường hành bồ tát đạo nguyên sanh tây phương tịnh độ chung hậu thắng thiên hoàng di vô máu qua khai kiến phật ngầu dấu sanh bẩn thối bồ tát di ban lượng niệm di tự thông đức vô phật ơn những thiên ngã đằng như chúng sanh dài cộng thành nước phan đình hòa phan đình thảo thiếu nữ phan thị ngọc thọ phan thị ngọc mai con dâu nguyễn thị ngọc diễm lê thị bích liên con gái lê thành tính nội tôn phan thanh ngọc hậu phan đại phúc phan đại phan thanh ngọc hiền phan lê hoàng tiến phan lê bảo ngọc ngoại tôn lê ngọc thảo nguyên lê hoàng thập thảo lê đức anh thiết lợi bạc tiếng cầu siêu khai kinh nguyện mười phương chư phật quan dáng đạo tràng thì từ tiếp dẫn hơn linh cụ ông tánh danh Phan đình phượng huy y giới pháp danh đức thảo Hoàng sanh giáp thân niên sinh năm 1943 hưởng thọ bảy mươi chín tuổi quy khứ lai hời quy khứ lai giáng sanh nàng thập tam nhật lục ngoạc tăng số lương thời mãn chung nguyện mười phương chư phật thì từ tiếp dẫn hơn linh giảng sanh cực lạc ta bà giỏi tất cực lạc sớm về sen vàng chính phẩm nở quê pháp thân hiệu phật a di đà họ tiếng Phổ nguyện quán âm thị hiện thiết pháp độ sanh lâm nạn xưng danh tầm thịnh tú khổ Hiện tiền cầu cho toàn thể gia quyến Được thân su cương thế mạng dị bình an tứ thời vô tim tiểu chi tai bán tiết thụ trùng lại tri quốc khánh gia đình hận thành quyến thuộc tăng phước đoàn viên thứ nguyện cặp bạc tiếng kỳ siêu cửu quyền thất tố bảy đời nội ngoại tiên linh phúc ba đại huynh cô gì tỷ môi nghe lời kinh tiếng cởi siêu thoát ta bà giảng sanh cực lạc ân sư quân dục phụ mẫu sanh thần pháp giới chúng sanh tài thành thần đạo 哎。